xưa như mối tình đổ vỡ mình còn tin ai sau bao nhiêu tổn thương bùa vây vẫn yêu em rất miệt mài qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian tưởng chừng hạnh phúc nhất phút chốc tan vỡ thật nhanh anh ơi người đã từng quá quen thuộc có nhiều mối tình đổ vỡ mình còn yêu ai khi yêu ai cũng muốn đâm sâu cớ sao không ai ở lại đi qua bao khoảnh khắc thời gian ngỡ như không thể cánh rời buồn đau này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 bóng xa